với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều, đầu 9 và đầu 7 đều bị câm rồi. Và cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 33, ngày hôm nay thì kép rất là rực rỡ các bạn nhé. Lô cặp thì có cặp 2662, 3663, 6886 và 1551 nhé Đặc biệt thì ra 64 rồi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 chúng ta đã lại à, ăn thông được cả cầu lô và cầu đề các bạn nhé ngày hôm nay thì chúng ta ăn bạch viết 4554 nhé và ăn đề chạm 4 và cả có 64 ở trong dàn đề rút gọn các bạn nhé đó rất là ok và rất là tương bừng rực rỡ đấy cái cầu đang vào cái cầu đỏ rồi à, rất là ok thì à, bạn nào mà đã trùng máu và theo mình mấy ngày hôm nay thì chắc là các bạn đã lên đỉnh núi cắm cờ rất là cao rồi đó với cái cầu lô và cầu đề ăn thông rất là ok thì à, ngày hôm nay thì cũng niềm vui nhân lên rất là nhiều lần khi mà ở trên video thì à, chúng ta đã chiến thắng tưng bừng rực rỡ ở trên mọi phương diện và ở Zalo cũng vậy Zalo những thành viên ở nhóm tứ nương của mình những anh chị bạn bè cô dì chú bác mà à, đã tin tưởng đã tham gia vào nhóm chốt số tứ nương của mình thì ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng ngoạn mục ở trên tất cả các phương diện khi mà các thành viên ở nhóm tứ nương của mình thì ngày hôm nay đã ăn được đề 64 trong cái dàn đề 10 số này và ăn độc thủ lô VIP là 26 đó quá là tưng bừng rực rỡ đúng không các bạn bạn đó thì mình cũng ờ, xin được chúc mừng ờ, thêm một lần nữa là các thành viên ở nhóm của mình nhá hy vọng là ngày mai mình ờ, vẫn sẽ có thể là đưa các bạn ở trên đỉnh núi lâu hơn nữa đó zalo của mình thì cũng đang vào cái cầu đỏ rồi với rất là nhiều ngày ăn thông các bạn nhé đó rất là nhiều ngày ăn thông rồi thì zalo đang vào cầu đỏ và ngày mai thì mình vẫn đang có những cái cầu rất là đẹp để cho các bạn tham khảo lấy số về bới thì ai này mà đang bị loạn cầu này bí số này đang không biết những cái con số nào đẹp nữa băn khoăn thì các bạn hãy liên hệ về Zalo của mình 0963236194 mình sẽ nhắc lại là 0963236194 đây sẽ là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình để các bạn cũng đừng ngần ngại gì kết bạn với mình đó thì mình sẽ tư vấn cho các bạn này và hàng ngày các buổi chiều thì mình sẽ gửi cho các bạn những cái con song thủ lô độc thủ lô những cái dàn đề rút gọn được mình sàng lọc rất là kỹ càng thì sẽ có thể là đưa các bạn về bờ bến một cách an toàn nhất các bạn nhé đó à, thì à, ừ, đây bây giờ thì mình sẽ đi à, soi cầu chốt số cho ngày mai để các bạn tham khảo ở trên video đó còn bạn nào còn băn khoăn nữa thì các bạn có thể liên hệ với zalo của mình nhé đó ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 8 và chạm 3 đọc thủ đề 383 bạch thủ lỗ vip là 2772 dần này rút gọn mình sẽ có 080 181 484 686 898 030 131 343 363 373 đó bạn nào mà trùng máu với mình thích thích những con số này thì các bạn chơi còn nếu không thì các bạn xem để tham khảo và đặc biệt là các bạn mà muốn cái cái cửa ăn cao hơn thì các bạn hãy liên hệ với Zalo 0963 236 194 còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc ở video tại đây chúc các bạn ngày mai sẽ đạt được thắng rực rỡ này à, và sẽ may mắn với những con số ở trên đây của mình nhé chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào sau giờ quay ngày mai bye bye